tắt lửa thì khóa ga mà khi nước cạn nồi á thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này ở que cảm biến này nè nhiệt độ nó đạt đến hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga lại tính năng mà khóa ga khi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này người ta bị lừa ừ. ờ, chuyển 10 ờ, cục bông gòn về Việt Nam cước ờ, phí 14 triệu thì người ta chấp nhận bỏ tiền hàng 2 triệu chứ không thì người ta không thể nào mà đồng ý trả tiền hàng 14 triệu được ừ. thì ở số 1 đây đây là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước giá 1 triệu 7 thì bạn nào mà quan tâm đến những dòng bếp mà các bạn lựa chọn được cho mình những dòng bếp mình ưng ý và phù hợp với cái mức giá mà các bạn muốn mua thì mình có thể à, chụp lại vị trí cái màn hình ở ngay con đó và các bạn sẽ gửi kèm thêm cái mã số này 6 số series này ở trên cái con đó để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc Facebook qua số điện thoại là 0909 306 149 Số 2 Bếp này được sản xuất vào năm 2017 Có mặt men chống xước và đã được gắn cái công tắc rang nè Thì công tắc rang này có nhiệm vụ là sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến lên đến tối đa Không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa Các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải này Để bật tính năng rang đó lên Khi không sử dụng thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên trái à, Bạn sử dụng thì mình gạt về vị trí bên trái nè còn khi không sử dụng thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải này để tắt tính năng rang đó đi Thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường có một số bếp thì nó có cái nút 3 giây ở trên bếp á, thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây đó số 3 mặt sơn tĩnh điện giá 3 à, 1 triệu tư tiếp theo số 4 ở ờ, số 4 giá 1 triệu 8 mặt men chống xước số 5 giá 2 triệu rưỡi cũng là mặt sơn tĩnh điện số 6 cũng đã được gắn công tắc ra này mặt men chống xước giá 1 triệu 6 ở số 7 này là dòng bếp Paloma có nút nhấn mặt men chống xước giá 2 triệu tư tiếp theo ở số 8 giá 2 triệu 2 bếp Rinnai mặt men à, chống xước dạng nút nhấn nè và số 9 này cũng là dòng bếp Paloma có mặt men chống xước giá 2 triệu 2 tiếp theo số 10 Rinnai mặt men chống xước giá 2 triệu số 11 Paloma có mặt men chống xước giá 2 triệu 2 thì tiếp đến tôi cũng sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp kính full chức năng bếp kính cường lực full chức năng bếp Rinnai thì sẽ có kiềng nắp che đầu chia lửa và cả nắp khói đều là inox tiếp theo nữa là chức năng của nó đây hẹn giờ nữa nấu chế nấu cơm nấu cháo nhiệt độ chiên nấu nước sôi 5 phút tắt hâm và nút 3 giây nướng thì cũng có hẹn giờ nướng là một tầng lửa giá 4 triệu rưỡi Số 16 Rinnai mặt kính cường lực viền inox bếp này phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp thì những cái chức năng nấu nướng này nó cũng như dòng dần những cái dòng bếp khác nhưng mà ở bếp nướng thì nó lại có thêm cái chế độ là nướng tự động theo cái loại thực phẩm và nướng điện nút điều chỉnh ngọn lửa là nút điện tử nè hẹn giờ nướng nướng thì hai tầng lửa tiếp theo Osaka ga đây là dòng bếp của Haman thì các bạn có thể nhận biết qua được cái tem ở bên hông bạn nào mà đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật thì mình có thể nhận biết qua cái mặt trước này của bếp đây thì bếp này nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp đây là bếp bên trái nè bếp bên phải và nút màn hình hiển thị của nó đây sử dụng chung chế độ nấu cơm và nấu cháo cho bếp bên trái ở bếp bên phải thì sẽ có nhiệt độ chiên nấu nước sôi 5 phút tắt chế độ hâm và nút 3 giây bếp nướng nướng hai tầng lửa và hẹn giờ nướng nè tiếp theo đây là một số dòng bếp ga âm bật đây tiếp theo đây là bếp ga âm mặt kính cường lực màu đen tràn viền nó cũng có những cái chế độ nấu và nướng theo cái loại thực phẩm nướng hẹn giờ nấu cho cả ba bếp hẹn giờ nướng số 18 hàng trưng bày có mặt men chống xước tiếp theo số 20 này là hàng dùng lướt rina hàng dùng lướt đây mặt men chống xước thì tiếp theo tôi cũng đến với một số dòng bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm mà shop vẫn chưa vệ sinh bạn nào mà muốn vệ sinh thì sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào thì ờ, bếp sẽ có bảo hành và trước khi giao thì sẽ là một cái clip test những cái chức năng của bếp để ờ, giao trước khi giao thì tất cả những dòng bếp từ có công suất trên 2.000W nó sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể cắm vào điện lưới 220 của mình để sử dụng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 này có nắp che đầu chia lửa này nó bằng inox nha đây là cái mức giá của nó chỉ có 2 triệu thôi bếp này còn đẹp ngoại thất của bếp đây thì cái những lỗ lớn ở phía sau bếp này thì tôi cũng đã che kín lại rồi